xong rồi và cho em câu chị em học con chị em câu chị học con chị have stupid 체육과 제가요. 그리고 叫什么？叫。 chưa cái cài chưa các sao Tchau.